rồi hello xin chào các bạn chào các bạn quay trở về với kênh phạm hưởng vlog của mình nhé rồi hôm nay mình chia sẻ cho các bạn về các tuổi uh, ất tỵ tử vi Chọn đời nhé tử vi Chọn đời ất tỵ năm 1965 cung sinh gọi là cung đoài mệnh là phúc đăng hỏa nửa đèn nhỏ xương con rắn tướng tinh con trâu bà cứu thiên huyền độ mạng nhá chia sẻ bạn là tại sao chúng ta có thể biết được là 1960 năm là ất tỵ thì ở đây chia sẻ bạn ở trên đây là có 10 thiên can các bạn này chúng ta tra cái số năm sinh cuối cùng của tuổi cái năm sinh nó là con số 5 đó phải không đấy cái con số 5 này thì nó tương ứng với là, là ất thiên can là ất Đấy, thì làm sao chúng ta biết là tỵ thì chúng ta sẽ lấy 1965 và chia cho 12 này các bạn chia 12 Đấy, ra số dư chúng ta tra bảng ở đây đó là số 9 thì có phải là tuổi tỵ không thì đó là ất tỵ Nhớ, 1965 là ất tỵ nữa các bạn. Rồi tiếp theo nhiều người đang đòi hỏi à, đang à, đang à, đang thắc mắc về cái về cái cái, cái số là 218,33 là cái gì? Nhiều bạn không biết đúng không? thì mình chia sẻ luôn cái này là để chúng ta tính cái bát chặt Đấy, chúng ta lấy cái năm sinh của chúng ta ra chúng ta chia cho 9 nhá chia cho bát chặt là 9 thì nó sẽ ra cái con số này nó sẽ ra con số này đó là 218,3 mà 218,3 này chúng ta làm cái gì chúng ta sẽ lấy cái con ờ, số đằng sau dấu phẩy đó là con số 3 chúng ta tra vào cái bảng chúng ta cho vào bảng này nam thì tra bảng bên nam bảo nữ tra bảng bên nữ đó thì cái số 3 này của nữ thì tương ứng với cung đoài đó là cung phi Đấy, còn nam thì số 3 đó là cung cấn nam là cung cấn nữ cung đoài đây là đoài kim các bạn nhé thì nữ ở đây là thuộc cung phi là đoài kim Thế cung phi này chúng ta để làm gì? Cái cung phi này chúng ta làm có nghĩa là chúng ta để là xem về phong thủy hướng nhà xây, hướng uh, rồi là hướng nhà tắm, hướng bếp. Đó, rồi hướng bồ mã đất cát gì đó nha Thì đó thì cái này thì chúng ta cái tuổi 1965 Ất Tỵ này á thì là cung đoài thì thuộc con nhà hướng Tây là thuộc Tây tứ trạch. Đấy thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây này có bốn cái ờ, hướng này bốn hướng màu xanh trắng này thì bạn sẽ thuộc vào là hướng chắn à, tây tây nam đấy, tây nam tây bắc đấy và đông bắc bốn cái bốn cái khung màu trắng trắng này là thuộc con nhà hướng tây là tây tứ chặt nhá thì đó bây giờ chúng ta có thể biết là lữ 1965 cung phi bất quái là cung đoài nhá nam nam là cung cấn còn cung sinh cũng là cung loài luôn các bạn nhé cung sinh của nữ 1965 nữ cũng là cung loài luôn nhé nó cùng cùng cung phi cùng cung uh, cung sinh luôn nhé, đấy nó tùy theo năm tùy theo năm thì nó sẽ trùng cái cung với nhau nhá cung phi với cung cung sinh sẽ trùng nhau đấy do thì mình chia sẻ luôn cho các bạn về vấn đề là đường lương duyên của tuổi ất tỵ 1965 đấy thì ờ, về đường lương duyên thì nó được chia ra thành ba trường hợp như sau nhé đấy thì những ai mà săn vào tháng 3 tháng 6 tháng 8 tháng 10 âm lịch nữa thì sẽ phải trải qua ba lần thay đổi chuyện tư duyên mới đến được bến bờ hạnh phúc nhé Đấy, còn ai mà săn vào tháng 2 tháng 4 tháng 7 tháng 9 tháng 11 âm lịch sẽ trải qua hai lần thì mới tìm được hạnh phúc của mình rồi may thay những ai mà thay săn vào tháng 1 tháng 5 tháng 12 âm lịch Đấy, thì vô cùng may mắn vì không phải trải qua bất kỳ một mối lương duyên nào mà sẽ cùng ở với ý trung nhân của mình đến uh, ờ, chọn đời nhá đấy thì xin thưa với các bạn luôn thì uh, cái, cái về cái vấp ngã đường lương duyên này thì ví dụ như là chúng ta hai người bạn bè đang yêu đương nhau mà chia tay nhau đó cũng cũng gọi là một mối lương duyên nha các bạn nhé đấy, rồi hay là hai vợ chồng kết hôn ở với nhau mà mà ni ni hôn nhau đó cũng là một mối nương một mối nương duyên đó rồi tiếp theo cái đường uh, gia đạo gia đạo và sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ 1965 nữ mạng nha thì gia đình thì êm ấm hòa thuận yên vui con cái được hưởng phúc phần nên công dân sự nghiệp mở rộng sáng lạng nha đấy công dân thì nói chung dừng ở mức là khá và tiền vận và trung vận sự nghiệp có nhiều gian truân chắc trở ngại sang đến hậu vận mới được vẹn toàn an nhàn thuận lợi thảnh thời nhá ở tiền vận tài lộc suy yếu trung vận và hậu vận thì có nhiều triển vọng nhé rồi tuổi hợp làm ăn cho tuổi ất tỵ này luôn thì chúng ta lên kết hợp với tuổi đinh mùi là căn tuất và quý sửu là những tuổi thích hợp để tỷ nữ hùng hốn hùng vốn làm ăn đầu tư kết hợp với những tuổi này thì mọi chuyện sẽ được thuận lợi may mắn không lo sụp đổ thất bại thu về nhiều thành quả vạn sự như ý đại cát đại lợi nhé rồi tiếp theo chia sẻ bạn về những cái năm khó khăn nhất cái năm khó khăn nhất của, của tuổi ất tỵ của mình nhé thì năm khó khăn nhất của tuổi ất tỵ này vào cái năm 27 30 38, 45 và 51 tuổi ở những năm này mọi việc phải hết sức thận trọng Đấy, vì sẽ có rất nhiều khó khăn gian trở cắt nhớ ập đến công việc thì gặp nhiều trắc trở không thu được nhiều về thành quả như ý cuộc sống thì gặp nhiều chuyện phiền muộn tình cảm đi xuống gia đạo thì bất hòa công dân sự nghiệp trải qua nhiều sóng gió phải giữ gìn sức khỏe để phòng ốm đau bệnh tật tai họa ập đến bất ngờ nhé hao tài vốn của rồi tiếp theo chia sẻ bạn luôn về cái uh, mỗi một tuổi thì đều có cái uh, giờ hoàng đạo riêng giờ hoàng đạo này để làm gì cái giờ hoàng đạo này để chúng ta xuất hành mà chúng ta xuất hành vào cái những khung giờ hoàng đạo này nó sẽ đem lại rất là nhiều may mắn cho chúng ta về mà đi giao thương buôn bán ký kết hợp đồng hay là kinh doanh ấy thì chúng ta lên là xuất hành vào những khung giờ này cực kỳ là đẹp luôn đó là những khung giờ giờ lẻ ngày chẵn và tháng chẵn nó thì nó sẽ đem lại nhiều may mắn đại cát đại lợi không lo no bất cứ việc gì nhé không lo no bất cứ việc gì thành quả thu về ngoài sự mong đợi nhé rồi thì chia sẻ cho tuổi Ất Tỵ là luôn về cái diễn biến từng năm. Đấy, thì diễn biến từng năm của chúng ta sẽ nó sẽ trải qua như thế nào. Đấy. Thì từ năm 20 đến 25 tuổi vào khoảng thời gian này mọi việc đều ở mức bình thường. Đấy, chuyện công việc, tình cảm thì nói chung là và cuộc sống nhé đều bình thường cả. Nói, nữ Ất Tỵ phải hết sức thận trọng trong giai trong giao thương để tránh thất bại thua lỗ hay bị nửa gạt vào những năm này nhé đó là năm 20 đến 25 tuổi trong khoảng thời gian này rồi năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi thì công việc tiến triển cuộc sống bền vững no đủ vào những năm này tuy vậy đấy, bạn cần phải nhẫn nhịn chịu đựng bình tĩnh nhận thức mọi việc kỹ lưỡng hơn để không phải dự họa vào thân nhé rồi bước sang năm 31 cho tới 35 tuổi ấy có nhiều triển vọng tốt đẹp cho bạn công dân sự nghiệp và giai đoạn này đấy. cuộc sống ngày càng thì dư dả đấy, phải chú ý nhiều hơn đến giao thương tài chính nhé tiếp theo năm 36 đến năm 40 tuổi vào những năm này tài vận công dân sự nghiệp có nhiều hay đẹp lên tận dụng hết cơ hội của bản thân mình đấy, để đầu tư vào công việc công dân sự nghiệp của chúng ta thì sẽ thu được những kết quả bất ngờ đáng kể tiếp theo thì năm 41 đến 45 tuổi thì đường tài vận vô cùng là sáng sủa vào khoảng thời gian này nhé nếu nhận thức đúng đắn mọi việc ấy mọi vấn đề thì nhanh chóng sẽ đạt được thành quả thành công tốt đẹp nhé tiếp theo thì chúng ta bước sang giai đoạn là 46 cho đến 50 tuổi thì gia đình hòa thuận yên vui cuộc sống tràn ngập tràn ngập sự sống nhá cuộc sống tràn ngập sự tốt đẹp rồi là những nhưng mà cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe nhá đấy và giai đoạn này thì tiền tài có thể gọi là đến bất ngờ là về đường tài lộc cũng có thể là có tiền tài tài lộc bất ngờ rồi tiếp theo chúng ta bước sang ra à, 51 tuổi cho đến 55 tuổi tài vận và chuyện công việc ở mức khá và khoảng thời gian này sức khỏe suy giảm cần đề phòng ốm đau bệnh tật không nên chủ quan với căn bệnh nhẹ nếu không chữa sẽ để lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sẽ bị biến chứng nhé để khó chữa từ khái quát cho cái cái tuổi của mình là tuổi Ất Tỵ 1965 yeah, nữ mạng Ất Tỵ mạng hỏa cung đoài ấy là nửa cháy ở đèn tọa đăng thu đông nỗi số khó khăn xuân hạ sinh đặng làm ăn phát tài hiền nằn ăn ở thẳng ngay chớ nên gian xảo mà mang tội tù thân tộc giàu có không ham nghèo thì phải chịu ai làm lấy ăn anh em cũng chẳng đặng gần khó khăn nghịch ý nói năng chẳng hòa đầu tiên nhiều nớp cửa nhà nhưng mà chẳng giữ sau mà mới nên số này chắc trở lương duyên vợ chồng lỡ dỡ chẳng yên một đời Đấy, và đường lương duyên thì cũng bị chắc trở nhá tùy theo chúng ta sinh vào cái tháng nào thì sẽ ảnh hưởng đến đường lương duyên rồi thì nói chung tổng quan về cái ờ, tuổi ất tỵ nữ mạng này thì cuộc đời ất tỵ nữ mạng vô cùng nói chung là vô cùng là suôn sẻ thuận lợi mọi sự được như ý nguyện ít khi gặp phải rủi ro chắc trở nếu khó khăn đó, ờ, nếu mà gặp phải khó khăn thì nói chung là cũng được ờ, luôn luôn được người thân bạn bè giúp đỡ và có quý nhân phụ trợ nên là cũng không lo no về vấn đề này nhé nói chung về vấn đề về vấn đề tài lộc không phải lo hay những cái ờ, khó khăn gì đó đều có quý nhân và người khác giúp đỡ tại vì cái nương thiện ăn ở nương thiện hiền lành nhá. thì những người ờ, tuổi này thì thường thường hưởng thọ từ 73 đến 90 tuổi nếu chúng ta làm ăn nương thiện rồi là giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn rồi là rồi là chúng ta làm nhiều việc thiện thì sẽ tích được nhiều công đức thì dĩ nhiên là nó sẽ gia tăng được thiên kỷ cũng như là gia tăng tuổi thọ cho chúng ta nhé đó thì mình cũng chia sẻ xong cho tuổi tử vi 1965 ất tỵ nữ mạng rồi nhé đó thì các bạn cũng để ý cho mình đó là cung phi cung phi với cung ờ, sinh nó khác nhau cũng có tuổi là cung phi và cung sinh sẽ giống nhau thì đây ví dụ như là lứa 1965 nữ thì cung ờ, sinh là cung đoài này ở đây cung bắt bắt chặt